Ôi cuối ngày da mình sạm hẳn đi Hãy rửa mặt thật sạch thôi Các hạt các miệng lấy đi chất nhờn và bụi bẩn Cho làn da thật sạch và sáng Da muốn trắng đẹp thì phải sạch trước cả. Hèn, ngon xưa Sữa rửa mặt cát làm